hơn 600 học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc. Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi yêu cầu khẩn. Sau khi xảy ra vụ hơn 600 học sinh trường iSchool Nha Trang Khánh Hòa bị ngộ độc do ăn tại trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn khẩn tới các tỉnh, thành phố. Tối ngày 21 tháng 11, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát đi công văn đề nghị các tỉnh thành tăng cường biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học nhằm đảm bảo tính mạng và sức khỏe cho học sinh. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu, thời gian vừa qua, tại một số cơ sở giáo dục vẫn xảy ra tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm khi tổ chức bữa ăn học đường cho trẻ em và học sinh, sinh viên, gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, Bộ yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục – phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, khâu chế biến bảo quản, vận chuyển thức ăn, tuân thủ quy trình 3 bước và lưu mẫu theo quy định. Các trường phải sử dụng thực phẩm và nước uống đã được nấu chín. Bộ cũng yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc luật an toàn thực phẩm và các quy định có liên quan của Bộ Y tế, tăng cường công tác y tế vệ sinh môi trường, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền trong việc đảm bảo dinh dưỡng, huy động ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia vào các hoạt động thanh tra, kiểm tra, để giám sát việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh, văn bản cũng nêu rõ nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy phép chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cung cấp thực phẩm hoặc xuất ăn cho các trường học. Ngày 17 tháng 11, trường iSchool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 880 học sinh được chia làm hai suất. Suất 1 ăn lúc 10 giờ 30, suất 2 ăn lúc 11 giờ 30, gồm các món cơm gà, sốt trứng, gỏi gà, gà xé, cà rốt, bắp sú, rau răm, cánh gà chiên, canh gồm xương, cà rốt, cải thảo và dưa leo. Bữa ăn xế lúc 13 giờ 30 với bánh ngọt, uống nước tại hệ thống lọc nước của nhà trường. Khoảng 5 giờ sau khi ăn, một số em có các triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy nhiều lần. Đến khoảng 22 giờ, hơn 600 em học sinh có dấu hiệu sốt, buồn nôn, nôn, được người nhà đưa đến các bệnh viện trong thành phố để kiểm tra, trong đó xác định hơn 220 em nặng phải nhập viện điều trị. Thông tin Sở Y tế Khánh Hòa nêu trong báo cáo, đến ngày 20 tháng 11, một em học sinh đã tử vong do sốc nhiễm trùng. Đại diện của bệnh viện 22 tháng 12 ở Nha Trang, Khánh Hòa nhận định vụ học sinh iSchool ngộ độc khả năng là do nhiễm khuẩn Salmonella. Salmonella là độc tố gây bệnh đường tiêu hóa, dấu hiệu khởi phát gồm sốt cao kéo dài, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn, tiêu chảy, không bù điện giải và điều trị kịp thời có thể bị biến chứng. Con đường lây truyền vi khuẩn chủ yếu qua món ăn không nấu chín hoặc trong quá trình chế biến thực phẩm bị nhiễm khuẩn, điều kiện vệ sinh môi trường kém, nguồn nước không đảm bảo. Hệ thống thoát nước không đạt chuẩn cũng là nguồn lây bệnh. Liên quan tới vụ việc trên, ông Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng trường iSchool Nha Trang cho biết, nhà trường ký hợp đồng với hộ kinh doanh Bùi Phúc Loan, phường Sương Huân, thành phố Nha Trang, cung cấp suất ăn cho học sinh. Việc chế biến được thực hiện tại căn bếp ở trường. Nguồn nguyên liệu thức ăn của bên cung cấp nhà trường chưa thể nắm. Công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc.